Hello xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh đèn thấp xuống làm thế nào để căn chỉnh ngay được cho hướng đèn nó vị trí là phù hợp với đường đi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha thấy ờ, ok bây giờ các bạn ờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn là chỉnh sao mà đèn cho nó phù hợp với xe nha các bạn nhìn rõ nha để được như vậy thì ờ, chúng ta cần một chìa khóa dòng miệng số 10 và trước tiên để chỉnh thì chúng ta sẽ đề máy lên thì xe hiện tại đèn đã như vậy nha các bạn sẽ chỉnh cận cảnh cho các bạn xem nha xây theo chiều cái đồng hồ nha đây nhìn cho rõ nha các bạn mình vừa xây nè đây tại đây đèn đi lên chút nữa đây rất là dễ nha các bạn nếu các bạn thấy đạn ok thì ờ, ở chế độ mà chưa pha thấy ờ, khoảng cách nó khoảng là 40 mét các bạn thấy ok thì các bạn có thể ngưng là ok rồi nha mình sẽ pha cho các bạn xem đấy thì là ok rồi nha các bạn rất là đơn giản và dễ chỉnh nha đấy rất là dễ luôn các bạn muốn lên một chút nữa thì cũng được nhưng mà sợ các bạn lên xa quá thì ờ, chỉnh chế độ mà pha sẽ dội ờ, đối diện ờ, ngược chiều người đi đường thì sẽ không tốt nha các bạn theo mình như vậy là ok rồi đây pha đây đường gì cũng khá là ok rồi nha các bạn thấy chưa hài lòng thì các bạn có thể chỉnh lại một chút nữa hướng dẫn cho các bạn nha xây xây từ từ nha các bạn đây theo mình như vậy thì chỉnh cũng ok rồi nha hiện tại là đang ở chế độ là chưa pha nếu mình pha nữa thì nó sẽ sáng hơn đấy khá là sáng nha các bạn theo mình đủ sáng như vậy là cũng ok rồi nha thì à, đèn này các bạn thấy à, như vậy là đủ sáng thì các bạn cứ để như vậy nếu các bạn thấy mà muốn sợ mà không được sáng cho lắm thì các bạn có thể lên mặt tăng sáng thì đèn này mình đã lên mặt tăng sáng rồi nên nên là các bạn nhìn nó sẽ sáng hơn so với đèn thường nha các bạn có thể so sánh à, những chiếc xe ở cùng phân khói nha các bạn cùng thế hại thì video của đây mình đã kết thúc thì cảm ơn các bạn đã đón xem à, theo dõi video của mình nha các bạn hãy nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh youtube của mình nha mình sẽ hứa hẹn cho ra những à, video mới nhất và hay nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi